sau đây cái bài toán hạt nó gần như nó được nâng lên rất là nhiều thông qua cái việc đó là người ta cho ở đây là hai nguyên tố AB kế tiếp nhau. Được chưa? Hai nguyên tố AB kế tiếp nhau trong cùng một chu kỳ có bảng hệ thống tuần hoàn và có tổng điện tích hạt nhân là 25. Đấy. Thế thì với hai nguyên tố như thế này thì chúng ta hoàn toàn thấy rằng là khi AB ở đây là hai nguyên tố kế tiếp nhau AB kế tiếp nhau trong cùng chu kỳ. Khi AB kế tiếp nhau trong cùng một chu kỳ thì chúng ta sẽ suy ra được ở đây đó chính là uh, ờ, ZA trừ ZB bằng 1. Đấy, ZA trừ ZB bằng 1 Được chưa Thì đang giả sử ở đây đó là ZA lớn hơn ZB Được chưa? Đang giả sử ZA lớn hơn ZB Được chưa Cái thứ hai là nếu như bây giờ A B của chúng ta là thuộc cùng một nhóm A Nhóm A ở hai chu kỳ kế tiếp hai chu kỳ kế tiếp Đấy. Ừ. Khi AB cùng một nhóm A mà thuộc hai chu kỳ kế tiếp chúng ta có thể nhìn thấy ở đây đó là cái vị trí như thế này. Đây, ví dụ đây là cùng một nhóm đúng không ạ? Đúng không? Đây, đúng không? Giả sử ở đây A là nguyên tố mà có Z lớn hơn là bên dưới đi. B nằm ở bên trên. Được chưa ạ? Đây. Đấy. Thì nó sẽ nằm vào như thế này Và khi nó nằm như thế này thì chúng ta lưu ý cho thầy Đó là chúng ta chỉ quan tâm vào vị trí này thôi Chỉ quan tâm vào vị trí như thế này Đúng không ạ? Và khi chúng ta quan tâm vào vị trí như thế này rồi thì chúng ta sẽ có một số trường hợp như sau. Bởi vì sao? Bởi vì là cái chu kỳ ở đây của chúng ta thì có thể là có chu kỳ lớn này, chu kỳ nhỏ này, chu kỳ lớn là 1 2 3, chu kỳ nhỏ của chúng ta là uh, 4 5 6 7 thì chúng ta lưu ý nhá. Đó là từ cái chu kỳ kế tiếp này chúng ta sẽ có được ba cái trường hợp. ba trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất đó là ZA trừ ZB bằng 8 ZA trừ đi ZB bằng 8. Trường hợp thứ hai ZA trừ ZB bằng 18 và trường hợp thứ ba ZA trừ ZB bằng